Ví dụ đầu tiên này. Cho cái hàm số fx xác định trên r trừ bỏ đi 1 phần 2 thỏa mãn cái điều kiện f phẩy của x bằng 2 chia cho 2x trừ đi 1 và thêm cái điều kiện f0 bằng 1. Đề bài yêu cầu tính giá trị của cái biểu thức f của trừ 1 cộng với f3 bằng bằng gì thì ờ, với bốn đáp án ở đây thì chúng ta sẽ làm ờ, giải quyết cái câu này và lựa chọn đáp án cho nó chính xác nhất. Ok chưa? Thì ở đây theo đúng định nghĩa này, có f phẩy rồi, vậy chúng ta đi tìm tìm f đúng không? Tìm f thì dựa vào định nghĩa đây. fx sẽ bằng gì? Nguyên hàm của hàm số f phẩy x để x. Vậy chúng ta có câu số 1. Câu số 1 có fx sẽ là bằng nguyên hàm của hàm số f phẩy x dx. Đó, hay là bằng nguyên hàm của f phẩy kia 2 chia cho 2x trừ đi 1 nhân với dx. Đúng chưa? Cái này chúng ta biến đổi đi một chút, đổi biến vi phân đi. d của 2x trừ đi 1 chia cho 2x trừ đi 1. Đó, nó sẽ ra được là logan EP trị tuyệt đối của 2x trừ 1 và cộng thêm cộng thêm cái hằng số C. Vậy hằng số C tìm như thế nào? Tìm dựa vào yêu cầu này. Đề bài nó cho đấy. Theo giả thiết có f của 0 bằng 1. Điều này tương đương với f0 nó sẽ là bằng gì? Logan EP trị tuyệt đối của 2 nhân 0 trị tuyệt đối của 1 cộng với c anh này bằng 1 anh này là bằng bằng không rồi vậy từ đây chúng ta tìm ra được c sẽ là bằng một đấy suy ra hàm số fx của chúng ta fx bằng logan ep trị tuyệt đối của 2x trừ đi một cộng với một Bây giờ chúng ta đi tính f trừ một với lại f3 nữa thôi. Khi đó suy ra được là gì? f của trừ một thay vào f trừ một thì 2 nhân với trừ một là trừ 2 trừ 1 nữa là trừ 3. Vậy logan EP của của 3 cộng với 1. Tương tự f của f của 3. F3 sẽ bằng gì? 6 này trừ đi 1 logan EP của của 5 và cộng với 1. Cộng 2 này vào. Vậy f của 1 f của trừ 1 cộng với f của 3 sẽ bằng logan EP của 3 cộng với 1 cộng với logaritm của 5